xin chào tất cả các bạn à, như là đã thông báo ở trên à, fanpage của chúng tôi và là tôi đã có một cái quyển brochure điện tử về thông tin của tất cả các tác phẩm ở trong à, trong chương trình ngày hôm nay kể cả các bài dịch thì uh, nếu mà các bạn có thể download trên uh, trên internet hoặc là trước hoặc sau chương trình để biết về nội dung của các tác phẩm đã được sẽ được trình diễn trong ngày hôm nay à, còn bây giờ thì chúng tôi có một cái cái buổi trò chuyện nhỏ giữa các nghệ sĩ về những tác phẩm sẽ được trình diễn ở trong chương trình này à, các bạn uh, đã chăn trở như nào đã phải có một cái gì ở trong từ, từ mỗi tác phẩm của những người à, cái ờ, phần một của chương trình ngày hôm nay thì là bộ ba vở opera rất là nổi tiếng của Verdi là Rigoletto, Giuliare và La Traviata. À, ba cái tác phẩm này thuộc về cái thời kỳ giữa thời kỳ sáng tác thứ hai của Verdi về cái đây à, hoàn toàn là chín mùi về về kỹ năng sáng tác và đã thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của những cái nhà soạn nhạc trước đó nhà soạn nhạc của Ida Canto uh, cái vở opera đầu tiên trong xuất hiện trong cái chương trình này là cái vở Rigoletto cái trích đoạn La Donna e Mobile thì đây là một cái trích, trích đoạn opera cực kỳ nổi tiếng có lẽ là đối với mình nghĩ rằng đây là cái aria nổi tiếng nhất của Verdi và nó không chỉ Ờ, nó không chỉ uh, nổi tiếng trong thế giới nhạc cổ điển mà thậm chí nó đã vượt qua cả cái ra của khỏi cái thế giới văn hóa đại chúng bạn có thể thấy rất là nhiều những cái phim ảnh hoặc là những cái thậm chí những cái clip quảng trích đoạn quảng cáo có sử dụng cái bản aria này à, cái aria này uh, nói về aria này thì uh, nhà soạn nhạc John Henke đã từng nói rằng là tôi thấy có nhiều chất lượng sáng tạo thực sự của nó còn hơn cả sự khoa trương om sòm của bộ ring của Richard Wagner Richard Wagner là đối thủ của Gatsby và ông ấy sáng tác ra những cái vở opera rất là đồ sộ bốn năm màn bốn màn rất là dài à, thì ờ, cái aria này ờ, ngay từ đầu nó đã nổi tiếng đến mức mà Gatsby khi mà đã viết ra cái vở cái cái, cái aria, aria này ông ấy đã biết chắc rằng là nó sẽ được yêu thích và ông ấy À, yêu cầu rằng là cái ca cái giọng tên tenor mà sẽ hát cái cái aria đấy trong cái buổi công diễn đầu tiên à, thì à, sẽ phải tập bí mật riêng và không cho toàn bộ đoàn diễn viên biết và y như rằng ngay sau cái đêm công diễn thì uh, tại nhà hát Le Vin La Fenice của Venice thì uh, toàn bộ ngày hôm sau các người lái đò gondola ở trên sông uh, các dòng sông của Venice đã hát cái À, hát cái cái giai điệu của, lên cái giai điệu của cái cái bản aria này và từ đấy nó nổi tiếng trên khắp cả thế giới nhạc cổ điển thì uh, trình diễn ca này ngày hôm nay là bạn Đức Tùng à, bạn uh, bạn có thấy um, trình diễn một cái tác phẩm nó rất là nổi tiếng như vậy bạn có cảm thấy tự tin khi trình nó đầu tiên thì xin rất cảm chân thành cảm ơn chương trình cảm ơn đã đến tham dự chương trình của mình hôm nay nhóm mình nay thì uh, mình đến với chương trình với một tác phẩm aria là chủ đề là Dona mobile thì đây là một tác phẩm rất là khó và đã 6 năm rồi mình mới cảm thấy ngày hôm nay là mình mới dám chinh phục được tác phẩm khó như vậy và mình luôn sẽ cố gắng hết mình để đem những cái sản phẩm hoàn hảo hoàn hảo nhất để uh, cho tất cả khán giả đã yêu thích cái bộ môn opera à, xin cảm ơn à vâng và cái à, tác phẩm thứ hai ở trong cái ờ, bộ là bộ Richard Chap chúng tôi hay gọi tắt là brick Richard Chap có nghĩa là Rigoletto Introvatore và La Traviata là cái vở Introvatore Introvatore về độ nổi tiếng có lẽ là hơi kém phổ biến hơn so với Rigoletto và La Traviata bởi vì La Traviata là viết từ cái vở trả Hoa ngữ của à, tiểu thuyết trả Hoa ngữ của Alexander Dumas còn uh, Rigoletto là từ ờ, một cái vở kịch của ờ, của Victor Hugo thì uh, thực ra nội dung của cái vở opera Il Trovatore có lẽ là nó sẽ rất là nhiều nghệ sĩ opera nó còn nói rằng là nội dung của nó khá là ngớ ngẩn nó có rất là nhiều những cái uh, tình tiết phi lý tuy nhiên là cái âm nhạc của nó thì rất là đẹp nó thậm chí với cá nhân tôi thì cái âm nhạc của Il Trovatore nó hoàn hảo nó nó cân đối hài hòa nhất so với bộ ban trong bộ ban này và có một cái điểm thú vị mà có lẽ là rất là nhiều những cái bạn yêu thích Tiffany chắc là cũng biết là cái vở opera này vốn ban đầu nó có cái tên là La Zikara có nghĩa là người phụ nữ di tức là Verdi khi mà ông ấy xem cái vở kịch gốc ông ấy cảm thấy rất là thích cái nhân vật uh, người phụ nữ Zigan cái nhân vật uh, bà mẹ đây là một cái nhân vật uh, vô cùng là uh, rất là thú vị uh, rất là phức tạp và có thể coi uh, và ông ấy chính vì điều đó ông ấy yêu, yêu thích đấy ông ấy dành rất là nhiều tâm huyết cho cái vai diễn này và đây ờ, cái ờ, vai diễn Azucena tức tên của cái nhân vật đấy là một trong những cái vai diễn có thể coi là vai diễn khó nhất của trong dành cho giọng mezzo của cái đi cái vai diễn nó cực kỳ là nhiều thách thức không chỉ là về kỹ thuật thanh nhạc không chỉ là về âm vực mà kể cả những cái ờ, chiều sâu tâm lý lẫn những cái rất là phức tạp trong trong cái cái người phụ nữ này bà ấy bà ấy có bà ấy có một người mẹ và người mẹ ấy đã từng bị trong quá khứ bị vu oan là phù thủy và giết uh, giết một cái người con của một vị công tước và bà ấy đã bị đưa lên giàn thiêu và cái cái người phụ nữ đấy mỗi lần nhìn cái giàn thiêu nhìn thấy những cái ngọn lửa đều đều hình dung đều bị ám ảnh lại cái uh, cái hình ảnh là người mẹ mình bị thiêu sống trước mắt mình trước đây nó rất là rất là đáng sợ và rất là khủng khiếp thì uh, cái uh, hôm nay bạn Minh Hồng bạn là một người sẽ thể hiện cái aria là 3 La Bamba aria mở đầu của cái ờ, nhân vật Argentina uh, mình xin phép được hỏi Hồng là bạn uh, khi mà tập cái aria này và cái vai diễn này vốn là một vai diễn rất là khó đúng không ạ thì bạn có gặp phải những thách thức gì không? Xin chào tất cả quý vị khán giả Ờ, vừa rồi thì uh, quý vị cũng đã được nghe uh, anh Hải đã kể qua về nội dung của vở nhạc kịch Intro và Tore uh, và cụ thể là cá tính của nhân vật Ezuchena uh, và uh, cá nhân mình thì thấy đây là một nhân vật rất là khó uh, bản thân mình vẫn còn đang là sinh viên và còn đang theo học hệ đại học thực ra đây là một tác phẩm uh, rất là khó để những sinh viên mà còn đang học để có thể thể hiện được hết cái uh, thể hiện thành công được cái tác phẩm đó uh, cái điều mà mình cảm thấy khó nhất ở trong cái uh, aria lần này mình diễn đó là cái kỹ thuật lighting bởi vì chính cái kỹ thuật đó nó sẽ làm nổi bật lên cái không gian cái bối cảnh tạo cho khán giả có thể cảm nhận được là um, cái sự thổn thức uh, cái sự mà uất hận ở trong cái, cái ờ, con người của nhân vật Ezuchina cái điều mình cảm thấy khó rất khó đó là làm sao bộc lộ được cái cái tâm lý rất là phức tạp của nhân vật đó à, xin cảm ơn hồng à, hồng có biết rằng là Debbie là có làm việc bản thân ông Debbie không à, theo mình được uh, biết thì uh, bản thân ông Debbie là loại giọng là giọng baritone à, giọng nam trung á. À, à, thực ra thì um, Getty viết viết rất là nhiều về cá nhân mình các đi viết ra những cái giai điệu đẹp nhất dành cho baritone à, bởi vì bản thân ông ấy có như mọi người đã biết là Verdi có giọng baritone và những cái giọng khác ông ấy viết thì ông phải tưởng tượng nhưng mà baritone thì ông ấy viết là bản thân ông có thể hát lên được chính những cái aria để ông ấy viết và đối với cái giọng nam trung bè dành cho opera của Verdi người ta có một cái từ là baritone nobile có nghĩa là những cái giọng giọng nam trung quý phái à, hôm nay thì chúng tôi có bạn quốc trí bạn ấy sẽ hát một cái bản là một cái uh, đoạn bariton cũng ở trong tổ âm Ichokotore uh, ờ, thì uh, có lẽ là đây là lần đầu tiên là trí hát một cái aria của Verdi đúng không? Uh, thì uh, tôi nhớ trong một cái bài phỏng vấn của một nghệ sĩ Ukraine nổi tiếng thì ông có nói rằng là uh, viết đi uh, viết cho tenor rất là khó, viết cho soprano rất là khó nhưng mà ông ấy viết cho cho bariton sẽ thở rất là nhiều thì uh, chí khi mà tập các area này thì chỉ thế nào chỉ có thấy dễ thở hơn như như rồi à, ờ, em cảm ơn câu hỏi của anh lời đầu tiên là cho phép em xin được à, gửi lời chào đến à, toàn bộ các quý vị khán giả ở đây và các quý vị khán giả đang à, theo dõi sóng livestream ạ à, trả lời câu hỏi của anh thì ờ, đối với cá nhân em ấy, khi mà bắt đầu tập trích đoạn aria này thì thực sự là cái cảm nhận đầu tiên của em ấy là không có chỗ nào để thở cả tại vì nó đòi hỏi một cái cái sự khai thác tối đa giọng baritone này à, sự liền mạch về âm thanh về hơi thở rồi à, các cái nhảy quãng rất là đột ngột và có những cái ờ, cái đoạn mà treo ở những cái cao độ mà tương đối là cao so với baritone thì đối với em à, nó là cái thách thức rất là lớn và em nghĩ rằng nó không hề dễ em thứ này vâng, xin xin cảm ơn chia sẻ của chị à, cái tác phẩm cuối cùng sẽ xuất hiện ở trong cái cái buổi concert này của của Verdi trong phần 1 là là một cái bản một cái trích đoạn vô vô cùng nổi tiếng à, là như ban nãy chúng tôi, đã giới thiệu rằng là cái vở La Traviata được, được viết trên cái cảm hứng cái tiểu thuyết chào văn nữ của Alexander Dumas à, cái nội dung nó gần như là theo cái, cái cái nội dung đấy và cái vai diễn này là một cái vai diễn mà hầu như tất cả các giọng soprano tức là các prima donna tức là những cái nghệ sĩ mà opera nổi tiếng giọng nữ cao họ rất là yêu thích biểu diễn bất kể họ ở loại giọng nào dù là trữ tình hay là màu sắc hay là kịch tính bởi vì à, cái nhân vật này nó có rất là nhiều cái điểm thú vị để mà khai thác à, thì ờ, bạn Minh Mẫn hôm nay sẽ là trình diễn cái cái trích đoạn ờ, cái cảnh cuối của màn một đây là một cảnh rất là lớn cảnh khoảng phải hát của mình khoảng tầm hơn 10 phút nó có thể cái độ dài của nó bằng 3 area thông thường à, đây là một cái area tương đối là khó và cái uh, trong cái concert đầu tiên chúng ta thì chắc là các bạn cũng còn nhớ rằng là Mẫn đã hát cái ario del passato cho cái aria bản ba của Violetta cũng có thể là của La Traviata và lần này thì bạn lại hát cái uh, cái trích đoạn khó hơn rất là nhiều cách thức khó hơn rất là nhiều và tôi uh, xin chia sẻ một chút rằng là trong cái quá trình uh, tập đi tập bài và tôi thậm chí là bọn tôi hay gọi suốt ngày gọi đùa mẫn rằng là bạn là Violetta biết tao này làm gì biết anh <laughs> bạn ấy ờ, gần như là nhập vào cái view tay view đấy ta để rằng thì ờ, bạn có thể chia sẻ chút gì về cái cảm nhận của bạn về cái nhân vật này hoặc là về cái trích đoạn của hát ờ, xin chào tất cả các bạn thì uh, mình có một đôi chút chia sẻ về cái um, trích đoạn mình sẽ hát cũng như cảm nhận của mình về cái uh, tác phẩm này thì um, nếu như các bạn có theo dõi cái concert trước của bọn mình thì mình có hát cái uh, đoạn Adio del Passato là cuối cuối vở là lúc đấy là cái cô nhân vật A, à, Violetta cô đấy uh, uh, sắp chết vì bệnh lao rồi và người yêu cũng uh, từ bỏ cô mà đi cho nên là uh, mọi trên cái cái tâm trạng lúc đấy là mọi sự mọi mọi thứ đã sụp đổ và rất là đau khổ rồi nhưng mà hôm nay uh, thì mình lại hát uh, cái trích đoạn ở đầu vở thì uh, uh, cái trích đoạn đó thì nói về cái ờ, tâm trạng của một cô kỹ nữ uh, bình thường thì cuộc sống uh, bình thường cô đấy thì là xa hoa và buông thả với những uh, bữa tiệc với những các với các chàng trai uh, rất là phù phiếm rất là buông thả uh, nhưng mà trong một bữa tiệc thì cô ấy gặp được uh, một cái anh chàng quý tộc uh, tình lẻ và cô đã phải lòng anh chàng đó thế nhưng mà sau khi mà rời bữa tiệc thì có một mình cô đã rất là rất là sao xuyến rất là tổn thức và có những cái đấu tranh tâm lý giữa hai giữa hai cái ý nghĩ một là ừ, mình rất là yêu anh đấy mình đã có cái tình cảm nhen nhóm với một chàng trai và trước nay mình nghĩ là ờ, với với một người như mình thì mình không bao giờ có thể yêu được một ai và không bao giờ có thể có ai yêu mình cả ờ, thế nhưng mà đối lập với nó lại một cái thứ cảm xúc khác đó là ờ, không cuộc sống tự do như thế này cuộc sống tự do như này đã là quá là quá là ổn rồi mình uh, mình không mình không xứng đáng với tình yêu đấy thành rằng mình không xứng đáng với cái uh, với cái việc mình được yêu mình được yêu một ai đó mình được dành tình yêu với một ai đó hay là có một cái tình yêu đẹp với một ai đó mình không xứng đáng cuộc sống tự do như này như thế này đã là đã là được rồi thì cái sự đấu tranh tâm lý đấy nó rất là giằng xé rất là giằng xé thì cái uh, trích đoạn uh, Semre Libera uh, dài khoảng hơn 9 phút đó thì là một cái thử thách rất là lớn đối với mình tại vì uh, thực sự mà nói thì um, cái kỹ thuật của mình ấy, thì nó vẫn chưa phải là hoàn thiện nhưng mà uh, anh Hải đã từng nói với mình là um, um, miễn là em uh, hãy hát bằng trái tim em miễn là em hãy trung thành với bản nhạc miễn là em hãy uh, cảm nhận âm nhạc bằng chính bản thân em còn uh, vấn đề kỹ thuật là thời gian có thể em là giọng con kiến em phải hát một bài con voi nhưng mà không sao ờ, nếu phải hát nó thì em hãy hát bằng giọng con kiến chứ không cố gắng để trở thành một con voi thì mình đã cố gắng cố gắng để uh, hết sức có thể với khả năng của mình hiện tại để mình hoàn thiện cái tác phẩm của mình um, và mong là uh, các bạn sẽ cũng cảm nhận được cái uh, tiếng lòng cái sự uh, cái sự đồng cảm của mình dành cho nhân vật khi mình toát ra trong phẩm vâng, mình sẽ thể hiện sau này à, rất là cảm ơn chia sẻ của tất cả các bạn à, thực ra thì à, cái cái cái, cái phần thóc sâu này cái phần này mình muốn để cho khán giả biết được rằng là bản thân mỗi nghệ sĩ người ta đã nghĩ gì họ muốn cảm nhận cái gì về mỗi tác phẩm nó không đơn thuần chỉ là đọc lên mỗi một cái nốt nhạc những cái nốt nhạc ở trên trong cái bản nhạc mà họ có mỗi người có một cái cá tính khác nhau có một cái tâm hồn khác nhau và họ thể hiện nó ở trên cái uh, như thế nào thì uh, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là hát vẫn là ừ, biểu diễn người ta cũng phải là là việc nói ra khiến cho người nghe tuy nhiên là những chia sẻ này hy vọng là cho các bạn những cái hiểu nhất định về cái công việc của một nghệ sĩ uh, nhất là người nghệ sĩ opera và sau đây thì tôi sẽ xin phép được cái bắt đầu cái concert chính thức thank you xin phép được uh, bắt đầu cái buổi uh, giao lưu trực tuyến với các bạn và hy vọng chúng tôi nhận được uh, các câu hỏi uh, của các bạn ở trong uh, trên tham gia cái livestream trực tuyến này. Uh, chúng tôi có nhận được một số câu hỏi. Uh, trước tiên là uh, tôi muốn <laughs> dành cái câu hỏi đầu tiên của cá nhân tôi uh, dành cho anh Phúc bởi vì là À, đây cũng là cái câu hỏi mà có lẽ là một số bạn cũng uh, thắc mắc khi mà đọc cái program cái chương trình ngày hôm nay là tại sao chương trình về Verdi và Puccini và cái phần ở giữa lại có một cái trích đoạn của George Gershwin ờ, một trích đoạn solo thì tại sao anh lại lựa chọn cái tác phẩm này? À, thứ nhất là lý do vì sao ờ, tôi lựa chọn là ờ, tác phẩm The Man I Love. À, thì trong chương trình này đối với tôi nó là Verdi và Puccini nhưng mà với tôi thì cái đề tài quan trọng nhất là đề tài về tình yêu và những cái phần mình, mình nghĩ là cái phần âm nhạc nếu như mà có cái phần khí nhạc trong đó thì phần khí nhạc cũng nên phản ánh cái ờ, chủ đề đó và với tôi thì tôi nghĩ ngay là ok với với cá nhân mình thì uh, có cái bài nào mà bài nào về tình yêu mà nó liên quan với mình một chút đấy thì thì đối với tôi nó là The Man I Love <laughs> chỉ một và nửa giây không không không nói nhiều tất nhiên là tôi sẽ lựa chọn tác phẩm đó thôi uh, nhưng vì sao lại là Catherine trong một uh, phần chương trình nói về Puccini thì uh, có lẽ tôi có một cái chia sẻ này đây là một điều tôi cũng uh, học được khi mà luyện tập tác phẩm của Puccini tức là Puccini sống ở một cái thời kỳ mà lúc đó opera ở bên ở những nước uh, Tây Âu chẳng hạn chẳng hạn như ở Pháp người ta đang nghe Pelléas et Mélisande, Debussy, ở Đức người ta đang nghe Wozzeck, đang là thể 12 âm, tức là, tức là âm nhạc đang rất là hiện đại hóa ở các nước khác thì ở Ý thì Puccini lại chọn một cái phương pháp khá là lại một cái phong cách khá là có thể nói là traditional có thể nói là tương đối là thuần dùng ý cho nên là nhiều bạn học uh, âm nhạc có thể không để ý đến Puccini trong cái chương trình trong cái chương trình về lịch sử âm nhạc mọi người quên mất Puccini bởi vì Puccini là một người hoài cổ trong một cái thời mà âm nhạc nó đang rất là hiện đại tuy nhiên có một điều là Puccini mặc dù có thể không viết theo cái phong cách đó nhưng mà Puccini rất là hiểu về những cái biến đổi âm nhạc đang diễn ra vào cái thời kỳ đấy và lý do mà tôi chọn George Gershwin cũng là để để bộc lộ một cái phần một cái phần nào đấy mà một cái gì đó hiện đại mà Puccini mang đến trong âm nhạc đó là cái chất nhạc phim đối với tôi thì tôi muốn ờ, chẳng hạn như là um, aria của Doretta trong Rodine thì rõ ràng thì có những cái hợp âm nó rất là có tiếng nhạc phim chẳng hạn Madame Butterfly hoặc là hoặc là để Fanchula Invest tác phẩm của Kela Mikreda thì rất là có màu Debussy vân vân à, thì tôi muốn chọn một cái tác phẩm mà thể hiện một cái khía cạnh để thấy là sau thấy là Puccini nhận thức được về những cái tính hiện đại trong âm nhạc ở những cái nơi khác tôi có một cái ờ, thành viên gửi câu hỏi cho bạn Trang Bùi ạ ờ, à, câu hỏi là muốn mình muốn hỏi riêng bạn Trang Bùi bạn Nguyễn Hàng Giang hỏi à, mình muốn hỏi riêng bạn Trang Bùi à, vì thấy chị luôn có phần diễn rất là tuyệt bên cạnh phần hát vậy chị nghĩ thế nào về tầm quan trọng của việc diễn xuất đối với một ca sĩ opera câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Giang xin cảm xin cảm ơn những lời những lời à, động viên mà bạn Hoàng Giang dành cho mình à, Thu Trang nghĩ rằng trang à, Bùi nghĩ rằng là với một nghệ sĩ opera thì cái phần diễn xuất rất là quan trọng Đấy, tại vì um, ngoài cái giọng hát thực ra trong giọng hát cũng có thể truyền tải được um, cảm xúc um, về cái nội dung của nội tâm của nhân vật rồi nhưng mà nếu mà thể hiện được um, bằng cái diễn xuất của mình thì khán giả xem sẽ có cái độ cuốn hút vào cái tác phẩm ấy và thêm phần hiểu về tác phẩm ấy hơn và thực ra một số cái um, aria thì mình cảm thấy rằng là uh, bản thân của nó thì kể cả nhiều khi mình không cần phải diễn xuất gì không cần phải chân tay múa may quá gì nhiều chỉ bằng cái cách điều khiển giọng hát và bằng bằng một ánh mắt hoặc là um, bằng một cái cử chỉ rất là nhỏ thôi nhưng mà sẽ làm khán giả cuốn hút hơn với cái tác phẩm và hiểu hơn về cái tác phẩm đấy cái cách mà mình truyền tải á xin cảm ơn bạn à, xin cảm ơn ờ, trang bùi ạ À, có một câu hỏi dành cho bạn Minh Mẫn ạ. À, ai là người truyền cảm hứng cho Mẫn tới nhạc cổ điển? Và việc thu xếp để rèn luyện sức khỏe, biểu diễn và học được diễn ra như thế nào? Thứ hai là cái định hướng tương lai tiếp theo của bạn là gì? Có lẽ là bạn muốn hỏi về định hướng tương lai về âm nhạc của bạn như thế nào thì bạn có thể chia sẻ một chút. À, ơn bạn đặt câu hỏi, câu hỏi khá là dài. <laughs> uh, thì cái uh, mình nghĩ là cái đam mê đối với ờ, cổ điển cái sự thu hút của cổ điển âm nhạc thanh nhạc cổ điển và opera đối với mình đó là cái sự uh, khuôn mẫu sự chỉn chu và cái tính nghệ thuật đỉnh cao trong bộ môn nghệ thuật opera này cho nên là nó nó thu hút mình nó cuốn hút thực sự cuốn hút đối với mình và mình, mình muốn chinh phục nó không tỉ không không không chỉ về tính tính kỹ thuật mà kể cả tính uh, uh, diễn xuất hay là âm nhạc uh, trong opera nó đều rất là uh, rất là hoàn hảo uh, và cái định hướng uh, trong tương lai của mình ấy thì mình sẽ vẫn tiếp tục trên cái con đường mà chinh phục opera Ờ, mình không quan tâm mình sẽ uh, sẽ như thế nào <laughs> mình sẽ trở thành cái gì <laughs> mình chỉ quan tâm là mình được được hát mình chỉ quan tâm mình được sống với uh, với âm nhạc với opera chỉ như vậy thôi mẫn à, có một câu hỏi dành cho bạn trí ạ à, ý kiến cá nhân của mình tức là ý kiến cá nhân của bạn ý là à, bạn thấy giọng baritone của quốc trí có lẽ cũng hợp với cả các khúc nghệ thuật liệu bạn có định hướng cho mình chuyên về mảng nào không về opera hay là về các khúc nghệ thuật hay là cả hai à, ý là em có thích cả roman hay là cả à, opera hay là ừ, em thích cái nào hơn hoặc là em ừ, muốn sau này mình hát cái gì nhiều hơn uhm, cảm ơn câu hỏi của bạn à, đối với cá nhân em thì, thì, opera nó nó giống như là một cái một cái một cái đỉnh cao một cái thách thức mà bản thân em rất là muốn chinh phục à, còn các khúc nghệ thuật thì thực sự là từ trước từ trước trước khi mình hát opera thì mình đã hát các khúc nghệ thuật khá là nhiều chủ yếu hát các khúc nghệ thuật à, trả lời câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là mình sẽ theo đuổi cả hai cảm ơn bạn quốc trí à, có một câu hỏi tiếp cho bạn minh mẫn ạ à, bạn minh mẫn hát la traviata dù rất là dài nhưng mà rất là cuốn hút và nhập tâm bạn đã tập luyện và tìm hiểu cái nhân vật này như thế nào có thể chia sẻ được không à câu hỏi rất là hay uh, mình cũng rất là muốn chia sẻ cái quá trình mình uh, bước đến và chinh phục cái tác phẩm này như thế nào thì uh, uh, thực ra là uh, trong uh, nhóm opera filia của bọn mình á uh, có tập hợp lại với nhau để cùng nghe nhạc và trong cái quá trình mà những cái buổi offline như thế thì mình đã được tìm hiểu về uh, nhà soạn nhạc Freddy và mình có biết đến vở La Traviata còn trước đó là mình không hề biết thì sau khi mà mình có xem dành thời gian để xem cả vở đó thì mình cảm thấy mình rất là thích nhân vật Violetta Uh, có lẽ đấy là lý do vì sao mình cũng rất là giống nhiều người và rất là giống nhiều nghệ sĩ uh, nổi tiếng uh, họ rất là muốn được đóng cái vai Violetta này và rất là muốn chinh phục cái âm nhạc trong cái vở La Traviata Vieta này thì uh, mình nghĩ là mình cũng giống những người những nghệ sĩ đó uh, một nhân vật rất là thú vị và mình cảm thấy mình rất là thương và rất là đồng cảm với uh, nhân vật này uh, cho nên là mình uh, um, khi mà cái concert ờ, concert Panpito này diễn ra thì mọi người có chọn bài trong đó ban đầu thì mình định chọn một cái bài mọi người định uh, chọn cho mình cái bài khác nó cũng nó cũng khó thôi nhưng mà nó ngắn ngắn gọn hơn nhưng mà sau đó thì mình với anh uh, pianist uh, bọn mình <laughs> bọn mình uh, làm việc với nhau ấy Uh, thực ra bọn mình không có giáo viên giảng viên thanh nhạc nào đây cả mà hoàn toàn chúng mình làm việc là uh, hoàn toàn là với cái sự cảm nhận cái sự trung thành với bản nhạc và những cái góp ý những cái gợi ý là ví dụ như pianist hỏi mình là uh, cái chỗ đoạn này em nghe thì em cảm thấy là em cảm thấy em tưởng tượng ra cái điều gì hay em em cảm xúc của em khi nghe chỗ này em muốn thể hiện ra cái gì và ngược lại như thế mình cũng đặt câu hỏi với pianist như thế và chúng mình làm việc với nhau là như vậy chứ không hề có cái sự mà uh, chỉnh sửa về mặt kỹ thuật thanh nhạc hay là gì cả và cái đấy là tự mình và cái cùng với sự góp ý của pianist thì chúng mình hoàn thiện bài thôi thì lúc đấy là chỉ là một câu một câu ngắn gọn là hay là <laughs> mình với pianist đều lúc đấy chọn bài mình pianist quay ra nhau uh, cười hay là <laughs> thế là <laughs> sempre libera luôn và cái quá trình bọn mình tập cái bài này là uh, tất cả vỏn vẹn là trong khoảng hơn một tuần và có 6 buổi bọn mình làm việc với nhau 6 buổi bọn mình ghép đàn thuộc bài tất mình bắt đầu mình uh, nói chung là hứng lên ý hứng lên thì nghĩ là hay là nhưng sau tập vào rồi ôi trời ơi kiểu <laughs> không biết là mình có thuộc được không ôi may quá cũng thuộc nhưng <laughs> ờ, thực ra hôm nay mình mình biểu diễn thì mình cũng chưa cảm thấy hài lòng vì kiểu mình uh, ít nhất là về cái sự thăng hoa mình chưa cảm thấy thăng hoa <laughs> hôm nay mình uh, chưa thăng hoa cho lắm còn được nghe tiếp ừ, vâng. hát sẽ đây là một aria rất là khó và mình hy vọng là mình sẽ tiếp tục tập nó hoàn thiện nó hơn nữa ơn cảm ơn bạn à, có một câu hỏi này chắc là nên để phúc để đại diện nhóm trả lời vì à, bạn ấy hỏi dành cho nhóm nhưng mà phúc có lẽ là nên trả lời à, mình của bạn hoàng bảo long à, mình có một câu hỏi dành cho tất cả các nghệ sĩ là trong tương lai mọi người dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện cái phần nào à, kỹ thuật nghe hay tìm hiểu nhiều hơn về tác phẩm hay là về phát âm tức là ý là về kiến thức hay là về kỹ thuật hay là về phát âm hay là uh, những cái gì khác và theo bạn thì cải thiện phần nào sẽ đem lại cho tác phẩm nó có tính thẩm mỹ cái hơn trước tiên thì mình trả lời thẳng là cái điều quan trọng nhất của nhóm mình là tiếp tục mọi người mọi người như một gia đình với nhau ấy mọi người chơi với nhau thực sự như <laughs> như anh chị em ấy và cái việc đầu tiên mà, mà mọi người muốn tiếp tục đó là giữ cái đam mê đối với thể loại âm nhạc này đấy là điều quan trọng nhất khi mà một khi còn giữ được thì tất cả mọi thứ về phát âm về âm nhạc về kiến thức nó sẽ đến nhưng mà vấn đề là mình mình giữ cho mình cái yêu cái yêu cái yêu quý đấy điều quan trọng nhất thế còn nếu như mà hỏi mình là cái gì là um, cá nhân mình nhá có thể bạn nào ở đây không không đồng bạn nào có ý kiến khác thì cứ nói nhá um, cá nhân mình trong vai trò là người đệm tác phẩm và <laughs> trong vai trò giàn nhạc một người ấy thì mình nghĩ nó là kiến thức về tác phẩm mọi người phải nghe nhiều mọi người chẳng hạn như một người một người muốn chẳng hạn như là ai muốn hát một tốt một aria của Verdi thì phải biết 10 aria chẳng hạn một soprano muốn hát tốt một aria của Verdi phải biết 10 aria của của Verdi ít nhất phải phải phải đã phải nghe ít nhất hai vở hoàn thiện nhất là hoặc là tìm hiểu về về những cái à, có thể cả về văn học cả về sân khấu xung quanh cái thời kỳ đấy đối với mình thì cái kiến thức nó nó quan trọng bởi vì à, với người nghệ sĩ đứng trên sân khấu thì cái chủ ý là rất quan trọng mình phải biết là chính xác là mình đang làm cái gì à, xin cảm ơn xin cảm ơn phúc à, có một cái câu hỏi này nhưng mà nếu mà chắc là trả lời cho mỗi người thì không biết là như nào bởi vì có một bạn bạn hỏi là nếu mà được đến ý có cơ hội xem trực tiếp một vở opera thì các anh chị sẽ muốn xem vở nào ạ mình cứ đi một vòng nhá với mình thì với với với nếu mà được đến ý để xem một vở opera thì hiện tại mà vở opera mà mình cảm thấy là mình thuộc và hiểu nhất thì chính là vở Turandot và bởi vì mình muốn ờ, xem độ hoành tráng thứ nhất đó là nhà hát của opera ý nó khủng khiếp đến mức nào dàn nhạc to đến mức nào và người nghệ sĩ trong lúc diễn cái vở nặng như vậy nhất là soprano thì không biết là họ sẽ phải làm như thế nào để có thể chinh phục được những cái vở mà nặng nặng nhất như vậy mình cảm thấy là mình rất thích cái vở đấy và đến ý thì chắc chắn là vở tu đón đòn xin cảm ơn à, xin mời anh phúc ạ <laughs> ok nếu như mà phải chọn một thì theo cái này thì anh Hải chắc biết câu trả lời của em rồi nói chung em là trường phái hơi thực dụng một chút thì uh, nếu em được chọn một vở em sẽ chọn The Ring của này bởi vì nó dài nhất em được đi xem 4 lần chứ không phải là một lần đấy là <laughs> đấy là nếu như thực dụng em sẽ trả lời là The Ring còn một vở của Ý thì em sẽ thì em cũng sẽ theo hướng hơi chém to kho mạn một chút nếu như mà em muốn đến Ý lần đầu tiên thì em muốn được nhìn thấy cái mà có nhiều nhất đấy thì sẽ là Aida của Verdi bởi vì là có tất cả <laughs> trên sân khấu tất cả vào à, cuối màn màn hai đúng không nhỉ? cuối mặt hai có <laughs> everything nếu được đến ý thì chắc là em sẽ muốn xem vở La Em của Puccini ờ, tức là cái đấy à, thực ra cũng tập tuệ rồi đấy ạ <laughs> nhưng mà chưa có cơ hội một chút thôi thực ra khi mà mới về nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam thì Thu Trang cũng ờ, được chọn vào làm kíp 2 để diễn uh, vai Mimi song la bohem nhưng mà cũng chưa có cơ hội để thể hiện trên sân khấu thực ra có có tập ừ, được một vài aria rồi rất là hy vọng sớm được xem à, trang hát trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội với với La Bohem còn Mẫn Uh, mình nghĩ là mình ờ, <laughs> đúng rồi mình sẽ muốn xem vở La Traviata <laughs> vì <laughs> đối với mình thì mình cảm thấy uh, đây là vở opera đầu tiên mà mình hát nhiều aria nhất trong đấy mình rất là kiểu rất là thích cái vở này cho nên là muốn xem ờ, trực tiếp bạn cũng đã xem rất là nhiều các phiên bản rồi đúng không ừ, yes vâng, vâng xin mời hồng mình sẽ chọn vở nào uh, mình rất thích một vở đó là vở người thợ cạo thành Savilia của Rossini ok mình cũng cũng rất là thích cái tác phẩm đó <laughs> còn chị à, em cũng thích cái vở đó trong đó có một trích đoạn em rất là thích à đúng rồi mình có nghe <laughs> mình có nghe à, quốc trí từng nói với mình rất là nhiều lần là bạn rất mong được một lần được chinh phục cái Lago Anfactotum là cái aria đinh aria nổi tiếng của cái vở thượng cạo đình sư phim đây aria siêu khó hy vọng là sớm sẽ được ờ, nghe chị hát à, cá nhân mình thời gian mình cũng không biết chọn đoán nó đoán. theo mọi người đoán được không ạ <laughs> <laughs> à, thực ra cái vở okay. opera yêu thích nhất của mình là Le Nozze di, di Figaro là đám cưới Figaro à, Ui, tuy nhiên thực ra nếu mà đến ý thì uh, vở opera mình muốn xem có hai vở mình không không biết lựa chọn nào tùy, tùy thời gian một là Aida hai là Nogma đây là hai cái vở mình rất là muốn được xem trực tiếp tại ý do các nghệ sĩ ý hát À, xin một câu hỏi dành cho Minh Hồng ạ. À, tại sao mới là sinh viên thanh nhạc năm thứ nhất mà chị đã biểu diễn gần như rất là thành công một tác phẩm rất là khó như vậy? À, dự định tương lai của chị trong cái thời gian sắp tới như thế nào để tiếp tục nâng cao trình độ để trình diễn các tác phẩm tính phong cổ điển? À, đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị đối với mình tại vì uh, trước khi mà mình hát cái tác phẩm uh, ví dụ như tác phẩm uh, <laughs> uh, hồi hộp quá Stri de la Vampa à, thì mình cũng tự đặt câu hỏi cho mình là liệu mình có hát được hay không bởi vì cái kỹ thuật của mình còn đang gặp rất nhiều vấn đề mình tự nhận thấy cái điều đó thì mình cũng um, coi nó là một sự thử thách à, và trong quá trình tập luyện thì mỗi ngày mình cảm thấy là mình uh, dần dần mình ừ, ngấm được cái tác phẩm đó và cùng với đó thì mình đã phát hiện ra rất nhiều những cái uh, lỗi của bản thân và mình sửa nó thì mình cảm thấy là uh, rất là đam mê opera và mình rất là mong muốn là trong tương lai mình sẽ ngày càng chinh phục được những cái tác phẩm khó um, việc đó thì phải đòi hỏi những cái sự uh, rèn luyện uh, thật rất là chăm chỉ và một cái quyết tâm rất là lớn bởi vì để trở thành một nghệ sĩ opera để có thể chinh phục được những tác phẩm khó thì phải rất là mất nhiều thời gian và công sức uh, ngoài ra còn là một sự hy sinh nữa à, nếu như nếu như <laughs> dám hy sinh hy sinh rất nhiều thứ thời gian <laughs> công sức bỏ ra thì ờ, mình cũng nghĩ là cũng hy vọng là mình sẽ trở thành ca sĩ opera cảm ơn bạn Ờ, cá nhân cá nhân mình thì rất là thích giọng của Hồng. Thực ra là ờ, mình cũng theo dõi các nghệ sĩ ở Việt Nam rất là nhiều. Mặc dù là Hồng về mặt kỹ thuật có thể uh, sẽ chưa được quá là xuất sắc, quá là cao siêu nhưng mà mình rất là thích cái chất giọng của bạn ý. Uh, không có nhiều, thực sự là ở Việt Nam mình nghĩ là không có nhiều giọng mezzo như thế. Bản thân cái giọng mezzo nó đã hiếm rồi mà cái giọng mezzo ở Việt Nam một là thường họ có thể họ sẽ hay bị cứng hoặc hơi bị đàn ông nhưng mà cái giọng mezzo của Hồng nó rất là phụ nữ nó rất là mềm mại nó rất là mình nghĩ đây cũng là một loại giọng tương đối là hiếm đấy ạ và mình hy vọng là hồng sẽ tiếp tục giữ được cái đam mê để có thể theo đuổi được cái con đường này à, đây là câu hỏi của chị hà lê à, cái nhân vật của bạn hát hôm nay là công tước xứ mantova bạn có có cảm thấy khác biệt thế nào khi thể hiện cái vai này so với các vai bình dân kiểu như anh rodolfo hay là anh anh, à, anh, <laughs> anh Bill hoặc là các các các cái nhân vật khác ấy ạ Thực ra thì cái vai diễn trong vở Rioletto là một vai rất là khó bởi vì uh, vở này thì nói về một cuộc bá tước rất là ăn chơi và xa đoạn và có cái cái, cái gọi, gọi là cái sự ờ, mình mình thực ra là mình mình không không không có cái cái cái cảm nhận là mình sẽ giống như một bá tước được để ăn nhập với tác phẩm nhưng mà mình sau bao nhiêu ngày luyện tập thì mình đã cố gắng là phải hoàn thành ít nhất là 50% để hòa vào được tác phẩm. Đặc biệt đó là chính là giọng hát và diễn xuất. Thì ờ, đối với các bà aria khác thì mình cảm thấy nhân vật nó có nét tương đồng với ờ, cuộc đời của mình. Nhưng riêng La Donna Mobile thì mình cả không không không lúc đầu là không hề có ít hơn thì đúng là chính xác là mình đã mất 6 năm để ngồi học và chinh phục cái tác phẩm này 6 năm thì hôm nay thì mình cảm thấy là đủ tự tin để diễn được một La Donna Mobile xin cảm ơn ạ À, xin à, xin cảm ơn các cái câu hỏi của các bạn gửi lên trong cái phần giao lưu trực tuyến và có lẽ là à, nếu còn mình còn thấy có một số bạn vẫn còn gửi câu hỏi ạ nhưng mà mình xin phép bởi vì điều kiện thời gian nó hạn chế nếu như có vấn đề gì các bạn có thể vẫn tiếp tiếp tục gửi câu hỏi lên fanpage opera và thanh nhạc cổ điển và mình sẽ mình sẽ trả lời mình sẽ thay mặt các nghệ sĩ trả lời và hoặc là cho các bạn À, vâng và chúng, chúng có lẽ là chương trình đến đây thì cũng muộn rồi và mình xin phép kết thúc và hy vọng là sắp tới <laughs> sắp tới ờ, mình sẽ được ờ, gặp lại sớm gặp lại khi mà điều kiện dịch giã nó ổn định hơn chúng ta sẽ được sớm gặp lại ờ, nhau trong một cái concert lớn concert có khán giả trực tiếp à, xin cảm ơn tất cả các bạn mọi người uh, sẽ mình uh, có lẽ là mình sẽ tặng các bạn uh, các nghệ sĩ muốn tặng các bạn một cái bản uh, bản beat bản hát encore uh, gửi đến toàn bộ những khán giả đã vẫn còn theo dõi cái live stream đến đến bây giờ ạ.